Ôi to Đủ loại hết Yeah. Góc mặt trăng rồi cua đây, luôn Trời nó kẹt nó kinh khủng Ghê yeah rửa ừ. đây rong nho nè thấy à trăng nè ống mặt trăng nè cái này là vú hàng nè đó cái này là ghẹ nè cua đá nè con này là con hào nè sò ao không phải sò điệp mà sò hay ao sò. con này là con sò nè ốc này ngon á Cua này, các con ghẻ này ghẻ. Đau không? À. bún nào ăn như thế nào làm sao nó ra được granola để xinh xắn ăn dạ, bịch khó khăn này ốc vú nào thịt nó dai ngon lắm cũng này ăn ừ. được mà nó nhỏ quá rồi bị thứ nè ốc lũ nè ốc nở mặt trắng à lũ nàng ốc ốc lũ nàng ừ. thịt nó dai thơm ngon giòn